ngôn ngang khi thấy cảnh đau cuộc sống bao người giờ điêu đứng không một lòng à, cùng nhau bước sức à, để con là cháu hồng được hạnh phúc hỡi tất cả đồng bào ta xin hãy chung tay để chống lại virus corona tàn độc đã gây cảnh thế nương khắp mọi miền đất nước làm ly tan và đau khổ biết ơn biết ta trong không thấy nhìn còn hạt thuốc nào Ako